Người độc thân dễ có cơ hội được tỏ tình, hứa hẹn là điểm bắt đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp. Chính ấn mang lại ánh sáng để con giáp tuổi Tý tích cực, tràn đầy năng lượng để bạn thực hiện nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đầu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Thủy, thổ xung khắc cho thấy những việc liên quan tới tiền, nhất là khoản đầu tư không rõ ràng, bản mệnh càng phải cẩn thận, cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. 2. Tử vi tuổi Sửu. Sửu Thìn tương phá ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả của con giáp tuổi Sửu trong ngày hôm nay, nếu có cảm giác hồ nghi những quyết định mà mình đã đưa ra, hãy cho mình thời gian để ngồi lại, tự xem xét mọi việc và đưa ra những kết luận cho riêng bạn trước khi có chọn lựa tiếp theo nhé. Sự nhẫn nại, kiên trì của con giáp tuổi Sửu trong thời gian qua đến lúc này đã bắt đầu có kết quả giúp bạn gia tăng thu nhập, dần ổn định cuộc sống. Cho dù bản thân vất vả một chút nhưng luôn cảm thấy vui và nhiều năng lượng. Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh khiến bạn thường xuyên mệt mỏi, thiếu tinh thần làm việc, bạn nên nghỉ ngơi sớm và cố gắng có một giấc ngủ sâu vào hôm nay nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. Ba. Tử vi tuổi dần Tam hội giúp con giáp tuổi dần cải thiện được mối quan hệ xung quanh mình. Tuy nhiên, đừng quên rằng không phải ai cũng chung nhịp bước với bạn, hãy có sự dung hòa cần thiết nhé. Làm chủ mọi tình huống và có sự chủ động của riêng mình là lời khuyên dành cho con giáp tuổi dần trong ngày xuất hiện tỷ kiên, Đừng để bất cứ ai, vì bất cứ lý do gì mà chế ngự hay gây sức ép cho bạn, nếu không bạn khó có thể tiến hành mọi công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả được. Mộc thổ xung khắc ảnh hưởng không tốt tới vấn đề tiền bạc của bản mệnh. Nếu bạn có kế hoạch đầu tư, mua sắm gì ngày hôm nay thì cũng nên thận trọng. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dần. 4. Tử vi tuổi Mão, Mão thìn tương hại khiến cho các vấn đề về cảm xúc trở thành một thách thức với con giáp tuổi mão ngày hôm nay. May mắn thay, bạn có gia đình ở bên, họ sẵn lòng sẻ chia với bạn, hỗ trợ bạn. Nhờ thế, những thời khắc khó khăn sẽ qua đi một cách dễ chịu hơn là bạn nghĩ. Kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi mão đừng trói buộc mình với những trách nhiệm, bổn phận ngày hôm nay, nếu bạn muốn có những phút rảnh rang và vui vẻ, Hãy gạt bỏ những muộn phiền, âu lo sang một bên và hướng tới những giá trị tích cực của đời sống, bạn sẽ thấy rằng rồi từ từ những lo âu ấy sẽ được xoa dịu mà thôi. Ngũ hành xung khắc dự báo có thể vấn đề liên quan tới tiền bạc khiến bản mệnh buồn phiền, stress, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu cần, bạn nên xin sự trợ giúp từ những người xung quanh để tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, năm. Tử vi tuổi thìn, Thìn Thìn tự hình nên bạn hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Con giáp tuổi Thìn nên tỉnh táo nhìn nhận rằng cuộc sống của bạn chỉ tươi vui hơn khi tin tưởng vào tương lai mà thôi, những gì đã xảy ra rồi hãy cứ để chúng qua đi. Thiên tài đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho con giáp tuổi thìn nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hanh thông hơn, Thổ khí vượng dự báo bản mệnh thường có cảm giác mệt mỏi. Có thể là có quá nhiều công việc phải xử lý ngày hôm nay, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Thực thần ghé thăm cho thấy những lời khen, sự ghi nhận của những người xung quanh dành cho người tuổi tỵ ngày hôm nay khiến cho tâm trạng bạn tốt lên rất nhiều. Và cũng nhờ như vậy, bạn có thêm được sự tự tin khi giải quyết mọi công việc. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một ngày thứ ba vô cùng hiệu quả đấy. Hỏa thổ tương sinh có thể hỗ trợ con giáp tuổi tỵ cải thiện khó khăn tài chính hiện tại, có thể có người giúp để bạn có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Mặt khác, bản mệnh thời gian này nỗ lực không ít nên bạn cũng cảm thấy tự tin hơn về bản thân,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 sự nhẫn nại quả thực là một yêu cầu cần phải có với con giáp tuổi ngọ ngày có thương quan. Đừng vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào cho đến khi bạn thực sự hiểu rõ vấn đề và biết mình cần phải làm gì. Nếu bạn thiếu chủ động, bạn sẽ vô cùng bất ngờ với những thay đổi chóng vánh diễn ra đấy. Hỏa thổ tương sinh cho thấy dù hoàn cảnh thế nào thì bạn cũng có suy nghĩ vô cùng tích cực, và chính nhờ thế, bạn thu hút được sự chú ý của những nhân vật đặc biệt, cũng như sự đánh giá cao từ phía họ. Nhờ đó mà bạn quên đi hết các khó khăn mà bản thân đang đối mặt. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh cần kiêng cữ, chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi, Chính tài ghé thăm cũng là lúc tài lộc khó cửa gia đình con giáp tuổi mùi, hãy đón nhận mọi thứ bằng trái tim rộng mở bạn sẽ không biết mình đạt được những gì đâu.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 Thiên quan dự báo công việc hiện tại có thể đem đến cho con giáp tuổi thân khá nhiều những căng thẳng, mỏi mệt, vậy thì tốt nhất là nên cho bản thân được nghỉ ngơi một chút. Bạn sẽ thấy rằng nhờ thế mà tinh thần bạn được xoa dịu, thay vì quá lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt, không đáng có ngày hôm nay. Kim thổ tương sinh dự báo bản mệnh có tiền bạc, có thể đó là vì bạn vừa được nhận lương, thưởng. Tiền bạc dùng dình nhưng đừng vội tiêu hoang nhé, mọi việc đều cần phải có kế hoạch, nhất là những món đồ đắt tiền, giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Thìn, 10. Tử vi tuổi Dậu. Nhờ có lục hợp mà con giáp tuổi Dậu có cơ hội để hóa giải một mối quan hệ căng thẳng trước đây không những thế, có người còn nhận được sự hỗ trợ từ người thân, bao căng thẳng, mệt mỏi của bạn được giải tỏa. Chính quan hỗ trợ cho công việc cũng như các khía cạnh khác của cuộc sống con giáp tuổi Dậu thêm phần thuận lợi, có những người đón nhận tin vui khi thi đỗ, đạt được kết quả như ý, giúp bạn hoàn thành được một phần kế hoạch của mình. Kim thủ tương sinh cho thấy tinh thần tốt cũng giúp bản mệnh cải thiện sức khỏe một cách rõ rệt. Một số người bệnh có thể nhanh chóng hồi sức khi các suy nghĩ của bạn được thông tỏ. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất. Lục xung khiến cho tâm trạng của con giáp tuổi tuất hôm nay dường như thiếu tích cực, nhưng nếu cứ như vậy mãi, thì sao bạn có thể có được những thành quả công việc giá trị được? Hãy dành thời gian để sắp xếp, tổ chức lại đời sống và có những bước đi tích cực hơn trong những ngày tới nhé. Con giáp tuổi tuất hôm nay dễ có cơ may trúng thưởng hoặc được ai đó biếu quà tặng dưới sự che chở của thiên tài. Thế nhưng đừng vì thế mà xa đà vào bài bạc, tiền kiếm theo cách đó dễ đến và cũng dễ đi hơn bạn tưởng đấy. Thổ khí vượng khiến cho sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được ổn định, ai đang mắc bệnh thì bệnh dễ tái phát nên tìm cách chữa trị tận gốc mới thực sự có hiệu quả bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, 12. Tử vi tuổi Hợi. Thiên ấn tương trợ nên ngày hôm nay con giáp tuổi Hợi rất sáng tạo, bạn muốn chia sẻ những ý tưởng của mình với những người xung quanh và có được sự ủng hộ của họ, bất kể những ý tưởng bạn đưa ra có một chút viển vông đi chăng nữa. Hãy làm những điều bạn muốn, chí ít thì nhờ thế tinh thần của bạn cũng tích cực hơn, Thủy thủ xung khắc nhắc nhở bản mệnh sẽ phải trì hoãn một quyết định quan trọng nào đó, có lẽ vì bạn chưa đủ các thông tin cần thiết, hoặc dường như bạn chưa đủ quyết đoán với chính vấn đề của mình. Ai đó có thể không hài lòng với điều này, nhưng quan trọng nhất là sự thoải mái của chính bản thân bạn, đừng quên điều đó. Dương lịch là ngày can giáp, ngày can giáp không trị bệnh ở đầu. Do đó, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, tuất,